biến của mình cắt ấy, là nó không nó không phải bị bấm lại nhanh Tài quá nhỉ? Các việc là dạng chuyện rất nhanh Vâng Chứ không phải là mình mình đến lúc là mình đi đi đi đi bán rồi mình mới đi bấm này rồi lâu quá cái này thì mỗi người mỗi nơi người ta gọi một cách rồi em là ví ở hưng yên thì được gọi là nhãn châu ngọt còn sang bên kia được gọi là nhãn hà tây đúng rồi cái nhãn Hà Tây khác nhãn đường phèn 991.2 khác phải nên nhớ thế còn cái kia thì gọi là ừ. đường siêu ngọt à, nhãn siêu ngọt các bạn mình tuyệt vời các bạn này 991.2 cho dễ ừ. nó bởi vì là... mình cứ nói chung thế bởi vì nhiều khi người ta cái này là siêu ngọt không hiểu được cái ký hiệu của nó đúng rồi nên là mình cứ nói nôm na cho nó dễ là phân bố cũng đào chị nhỉ vâng. là nó sẽ ngọt người ta mua người ta không hiểu được cái ký hiệu đâu nó sẽ ngọt hơn cái nhãn Hà Tây méo méo vâng nó méo méo cái cái cái này cái nhãn cao hơn một tí cái nhãn bình thường này anh mình đấy là một cái đặc biệt riêng riêng, <laughs> riêng nha những cái ngọn của nó lúc nào nó xanh hơn này à thế à cái lộc của nó xanh hơn còn kia lúc nào cành nó sẽ đỏ hơn đây những cái loài à thế lộc lúc nào cũng xanh hơn cái nhãn hà tây là nó sẽ nhãn này ông thế này riêng cái lộc của nó lúc nào cũng xanh hơn còn những cái kia nó đỏ đỏ anh xem những cái cây mà cái này là nó... anh bạn. cắt rồi ấy đấy, hạt bé xíu này vâng cùi này nhưng cái này chọn không ấy là rất là khó cái này luôn. là mình mua giống là dày này, các bạn này. Mỏ mỏ tang. Phải biết. Không, nhưng, không, ờ, nhưng, nhưng đừng quay gần quá nó lóa. Giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên máy quay gần. Bắt đầu áp dụng hết màn giữ nguyên đấy Đây các bạn này. Thì vâng. em cùi trong veo này. Là là là là bác dòng cái loại cực sớm. Mỏ mỏng này. Có nghĩa là chuyển sang ngày mùng 1 tháng 6 là bác bán hết em nhưng cái cây nó đắt tiền em nhé. mua có độc cây thôi vâng thích quá Đấy. là nhãn nhà ừ. bán hết rồi không phải về phải trông nom này á đi trông nom ơi. Này, đi vừa ngọt vừa thương bạn lắm <laughs> mà. giá lại rẻ hơn trước thì 30 000 một cân với 28 000 cân mà cái cứ mùng 1 tháng 6 là cũng 30 000 một cân với 28 000 một cân đấy nhà em này có đầu cây nhưng nó đắt các bác mà các ờ, cháu tập trung hỏi đi ờ, câu nào mà chủ vườn không trả lời được thì chúng tôi sẽ trả lời thay chủ vườn Bác ơi, bác ờ, trai ơi. Về bác đi bây giờ bác. nó rất ờ, là thông thương bác ạ. Vâng, nhưng mà bây giờ Thì cái nhà là mua ở đâu? Mua ở nông nghiệp 2 cũng có. Nông nghiệp, hai à? Ờ, chỗ không phải. Ở to đồng đều bạn này. Mã đẹp này. Bích đồng à. Vâng. Dẻo canh. Vâng. Sai như này như không nó bị cũng có. Nhưng đấy là mình không tin tưởng thì về Châu Quỳ Hà Nội nó là có đấy là em nói là ở nó cụ thể rồi và thực tế là qua cái giữa, giữa cái vườn nhãn này liên quan đến cái phân có phải không vâng. vâng. tôi muốn hỏi là giữa cái ờ, phân này của silic này của như mà là đất đồi của chúng tôi thì nó khác với cái đất ở đây đấy. Vâng. nếu mà thực tế là về trong bón có hiệu quả hay không hay là nó cần độ ẩm mấy mức độ như thế nào đấy tôi muốn hỏi xem nó có phù hợp với cái cái chất đất đồi của chúng tôi hay không đấy à, vâng thưa các bác là à, với cái phân bón silic ờ, tân phát này thì các bác có thể ứng dụng cho mọi chất đất dạ vâng, mọi chất đất không chỉ là đất ừ, đồi hay đất bãi đất cái vùng này là cũng là cái vùng mà trũng cái vùng này là đất đất này là đất ruộng các bạn nhé à, ruộng xong dạ là vâng. em này là là khơi ờ, luống lên um, xúc lên để làm làm luống để trồng dạ cây chứ không phải đất đất đồi nhưng đối với đất ruộng với đất um, vùng đồi trung du với cả đồng đồi núi cao thì à, với thì các bác đều có thể ứng dụng được và đặc biệt là với những chất đất như là đất sét vâng. mà các bác trồng bất kỳ một cái gì không được thì khi dùng phân xinic này vào nó sẽ cải tạo đất nó làm cho đất tơi tơi xốp và đất đang đang chất mỡ cua đang trắng bạch ra như này nhìn ý là nó không có một chút màu mỡ nào nhưng mà khi dùng phân xinic vào một thời gian thì đất nước ngả mơ lâu rất là đẹp và đứng ở trên gốc này này các bạn này đứng trên gốc này thì nó lún xuống lún sụt vâng, đấy, khi mình ra quân vào đây nằm đứng trên này nó lún sụt và cuốc lên vâng. nó rất nhiều run vâng. nhưng nếu như các bác chỉ bón NPK không hoặc đạm nâng kali và đấy còn gọi là đa phân đa lượng thì mình đứng trên cái nền gốc cây này mình cảm giác như đứng trên nền bê tông và cuốc lên nó rất ít run qua đây thì có thể khẳng định với các bác rằng dùng phân Phoenix là làm tơi nới xốp đất tăng độ phí nhiêu giảm độ bạc màu bởi vậy mà thế giới người ta khuyến cáo người nông dân lên dùng phân Phoenix để cải tạo nguồn đất Vâng, vâng. Các bác hỏi tiếp tục đi ạ. Có gì các bác cứ hỏi chúng em sẽ hỏi rằng là hết. ví dụ như cái đất đồi mà nó nhiều đá sỏi, nhiều đá vốn đây thì liệu có hợp không? Thì như là trên nhà em chí này cô đã lên rồi sao? Đúng rồi, đúng Đấy, đất vâng. kiểu như thế. Vâng. Gan trâu. Nó chỉ có một tí lớp vâng. đất mùn ở trên thôi còn bên dưới toàn kiểu đá gan trâu. Ờ, cái đất đấy là hoàn toàn rất là hợp bởi vì vâng. là cái cái phân Sinic này khi nó vào đất ấy nó tăng cái độ mùn đất ấy nó tăng độ mùn nó làm cho đất tơi nới xốp lên xốp lên cho nên là ngày mai mình đây là chẳng có vườn này là mùa này đang mưa nhiều còn nếu mà không mưa các bác nhìn thấy đất nó cứ xốp xốp xốp xốp này này rất là tốt đấy. còn cái đất ở đây trên đất gan của mình đấy nó vâng. rất là chặt đất chặt đất mà nó không có gì màu bên trên còn dưới nó chặt căng lèm ra dễ vâng. không phát triển được và cái phân di tích này nó còn có chức năng là làm mát đất cho nên là dễ cây ra nhiều và khi mà đưa phân này xuống dưới ruộng lúa thì nó làm cho sụp bùn hơn sụp bùn hơn và như là bùn ao nó nằm mát đất trên dễ ra nhiều thì mình có thể ứng dụng trên mọi các được à, về cách à, dùng phân xịt à, túi 5 cân cũng như là túi 300g thì các bác đã hiểu rõ chưa các bác có biết là phun ở từng giai đoạn nào không thì, thì có chưa, thể đặt chưa, câu hỏi để chủ vườn trả lời biết là cái ờ, uh, phun vào cái giai đoạn nào giai đoạn thu quả xong là bao nhiêu ngày thì phun với cả cái quả nó to bằng nào thì là mình lại phun đấy thì cái này thì vâng, để cho em thắng, à, em thắng có thể là giúp trả lời câu hỏi này em ờ, thưa với các bác này bây giờ mình phải là, tính từ bắt đầu là là lúc bắt đầu là mùa đông a à, mùa thu có nghĩa là mình đã làm vệ sinh các thứ gọn gàng rồi vâng. bắt đầu chuyển sang ờ, mùa xuân đó là nụ lộc bắt đầu lên vâng. À, đấy là có mưa xuống là cái mưa muối để nó làm là hỏng hết hoa luôn nó còn rông hết còn ấy thế nhưng mà trước khi cái này dùng cái phân silic 300g này mình xịt lúc đấy là xịt liên tục hai lần khi mà nó có nụ để à. dưỡng cái nụ nó to này à, à, à. xong nó đủ dưỡng cái nụ to thì nó sẽ rụng đi xong nó sẽ dưỡng được cái ở cái cái cận này nó ra lần hai mới là nhiều quả mà à. lần hai này á là cái nụ chính để mình dưỡng nó đến khi có quả thôi bằng cái gói phân silic này à. ừ. chả cần phải oxit đồng đâu mượn, chả cần daconin <laughs> cứ cái cái túi 300 gram 300 gram à, mình chỉ cần phun làm sao nó dưỡng cái cái nụ lớp thứ hai lần hai vâng rồi, rồi. nếu mà lần trước mình phun là chỉ chống khỏi nó khô cái cái, cái cành thôi vâng. Vâng, vâng, thì nó sẽ dùng hết lớp hoa đấy à, nhưng lớp sau nó đủ đủ lực rồi không phải trước sau nó vẫn nở ra vẫn dụng nhưng nó đủ lực để cho tạo được cái lớp hoa thứ hai đấy mới là hiệu quả mà mình cái lớp hoa thứ hai này á lớp hoa thứ hai mình mình phun bảo vệ để lấy quả để cho nó đậu là mình sẽ phun nó cũng là tựa như thay một cái thuốc kích thích gì đó mà em em không để thích được cái này nhưng nó rất đậu làm thế nào <laughs> nó cũng đậu nếu mình phun được à, đấy nó không bị rông cái cành này nữa mà không bị khô nếu mình không phun mình không phun cái này á. à, thì lớp đầu nó nó dụng hết lớp hoa đầu rồi là nó còn đọc cái cành không là khô luôn rồi rồi, nó còn đúng rồi trơ cọng luôn không ra được nữa bởi vì không cả đủ không không hỗ trợ được nữa rồi mình quá muộn rồi nhưng mà mình phun lúc mà nó có nụ ấy là mình phun đã hỗ trợ lúc mà nó là là hỗ trợ nó hấp thụ mạnh nhất là lúc nó ra nụ à. là nó hấp thụ mạnh nhất để dưỡng lớp lớp lớp lớp nụ thứ hai chứ còn nếu lớp à. nụ đầu mà không phun mà cứ đợi lớp thứ hai thì là... nó độc que khô không hiểu phun cái gì được vâng. đấy là một cái rất bé vâng. còn về sau thì nếu mà các bác áp dụng được khoảng độ 80 lít nước đến 100 lít nước mà bác cứ cho cho một túi này. Là... Ờ, bạn phải nói rõ là cho một túi này. Cho một túi, cho, cho một túi này, này, túi 300 g này. 300 g này cho cho bao nhiêu cây ạ? 80 lít nước. Cho 80 lít nước cho một túi này. Cứ phun 15 ngày một lần cứ phun được thế thì tốt. À. Còn em thì em chỉ nhìn thời tiết thôi. Vâng. <laughs> em em như thời tiết em phun. Vâng. Không ờ, bỏ được đêm em phun rồi đúng, đấy để em ừ. đem ra vườn ờ, này phun ờ, chứ không em sợ nó muộn mất bởi vì nó nắng 39 40 độ rồi, em không chịu được đến mình còn không chịu được mình còn không chịu được cái nhãn thế nên có cái ừ. này vào dạ. mình cũng thay daconin mà thay ờ, oxy đồng luôn thì nó có một lớp màng sinh học như là chị Tân nói là nó bảo vệ một cái lớp ừ. màng sinh học này để bảo vệ. để bảo vệ và làm ngọt và chống nắng và chống cả sương đấy, đúng rồi chủ yếu là chống nắng không nếu ăn mà các bác mà nếu ăn mà bây giờ mà nên cái lớp sương muối đầu năm mới lại cái sương muối sớm rồi, của vâng, vâng, của cuối năm này rồi. đấy là ở cái trường hợp là hai cái cái cái sương ừ, muối là nó làm cái quả này Ừ, dám thơm ờ, tím ngắt ấy nó cương cương cương cái quả đấy nó vâng, nó, nó vâng, vâng. nhưng mà có cái cái gói này mà mình phun được thì nó không cương quả nữa nó làm cho mã đẹp và mà có thể là thu cả tận ngọn kia nhưng mà chính thức là những cái cây nhãn này là trên ngọn không được thu thế nhưng mà có cái này á thu từ gốc thì có thể thu cả trên trên, ngọn, này các bạn nhé đây thưa các bạn đây vâng. đấy là một và... Vâng. cái rất rất rất, cái hiệu rất, rất hiệu quả tăng lên vâng. đấy là cái công công năng của ở trong cái gói này là không này. ở trong cái gói phân silic uh, tân, phát. tân phát bắc giang dioxit này mà mình cũng chưa thể nào mà mà mà vận dụng được hết đúng rồi cho nên em nói rằng phân của gì em nói nó tốt hơn những cái gì cô, mà em phổ biến cây này thì có nó có một bao khoảng 25 cân một không hay là nó cứ có cái túi nhỏ nhỏ này thôi không à mới ờ, trước mắt là mới có cái túi 5 cân vâng. tới đây công ty sẽ ra ví dụ như là nó cứ ra vâng, ví dụ 25 10 ờ, cho đến 25 cân cân đấy khoảng vâng, đấy vâng. thì nó vâng, sẽ vâng. à, 25 và em ờ, bổ sung một ý kiến nữa các bác này dùng phân silic là giúp cho cái vỏ của nó đàn hồi tốt hơn cho nên đây các bác có thấy là tỷ lệ bị nứt không ạ? không không không cái này các bạn vâng, đẹp. Bóng, bóng đẹp tức là giúp cho cây chịu rét và chịu hạn tốt hơn vâng. lắng tới 40 độ vừa uh, miền Bắc nước ta vừa trải qua những 40 độ 40 độ 40 41 độ <laughs> nhưng mà nhãn ở đây hoàn toàn không bị nứt quả to đồng đều nhé ở đây gần như 100 quả như một và không phải che chắn gì các bác nhé vâng, vâng, và các bác nhận xét là tổng thể là quả đã tốt rồi quả đẹp rồi cây thế nào ạ cây có khỏe cây có tốt không ạ cây hay là đơn hay là nó đơn cây hay nó coi cọc cái lá này nó trái dày không mình tổng thể cái cây này tốt vâng em em em có một cái, ý như này với các bác này cái cây này nó làm quả là em phải đã đi bấm rồi không để cho nó nuôi cái cái cái mầm này đâu. Mầm này đúng rồi. Biết rồi, thấy nhìn Thế nên trồng cái lá nó như thế này thôi chứ còn chính thức thì em bấm hết rồi. Đúng rồi, nhìn thấy rồi. Để rồi, nhìn trực tiếp các bạn biết rồi. Nếu đấy là một cái bấm em thêm mấy chỗ đấy thì lá nó sẽ đẹp như thế này này. Đây, vâng, đã bấm đẹp, nó đẹp lắm đấy. Nó đang nuôi quả thì Đây đây đây để bạn này bấm một đoạn này Nhìn nó đây đây. Vâng. vâng. Để nó trực tiếp với nuôi nuôi nuôi. Nó nuôi trực tiếp vào đây thì nó không bị Cái là nó cái tập trung dinh dưỡng vào quả. À. Rồi rồi. thế dày các bác cứ đi đi đi tham quan mà thưởng thức là <laughs> vườn chủ bên kia lại kiến để qua cái động lực ờ, qua động lực ừ, ừ. cái kia kìa nhà em có ờ, có ba hơn ba mươi đất kìa ừ. nhà các bác cũng phải kia mấy an kìa nhiều chùm ấy ờ, dưới bên kia là đỉnh nhất này đây. quay được cái đấy quay cái đấy đi chùm đấy mày ạ đây đây chùm đấy đây vâng, đây chùm đây vâng, một chùm nhãn đây Thu hoạch chưa Nhãn, ờ, nhãn này mà ở đây là như chưa như nhãn trưng bày 10 đến 15 ngày nữa là quyết định thu rồi nhưng mà vừa rồi ăn mày thì ờ, cũng ờ, cắt cắt tỉa được mấy tạ nhãn này rồi là cắt những cái chùm hoa trước của tán đầu quá đẹp rất đều cây cổ thụ này là cái tán nó đẹp đấy, mà cây nó sạch sẽ đúng không vâng, nó không bị lấm bệnh đây này trời mưa đây về đây là nó có ra đây chứ còn nếu mà không thì nó sẽ rất khô ráo thân nó rất đẹp nó sạch hả không có nấm bệnh đấy <laughs> trời ơi càng nhìn càng mê càng nhìn càng mê này các bạn này đây các bạn này nhãn dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đây Tân nhầm không sao Không sao không sao thì các bạn này quả này to nhỉ to khủng khiếp luôn này Đấy. đâu đâu đâu đâu đâu đâu vâng à, bạn à, cho cái nhận xét cái à, bạn thấy quả đây thế nào quả quá to dơ dơ hai chùm gần bằng nhau đi ạ quả quá to đúng không to đẹp mẩy có bóng. có đồng đều không ạ quá đồng đều luôn thì quay quay mặt đây đây đây các bạn này đấy quay đồng đều này ở đây uh, bạn uh, thấy uh, ui ui rồi <laughs> năm nay trong tình trạng là nhãn bị mất mùa nhưng đây vẫn cứ sai chịu nhưng mà dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đây Đây, chủ vườn là anh Nguyễn Văn Thắng Ở thôn, ờ, nói đi ạ, bạn nói đi Thôn Hoàng ờ, Vân, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Đây Ôi, nhưng mà nó chất lượng thì quá là chất lượng luôn Đây vâng. Quả vâng. bóng ờ, vâng. đẹp à, Vâng, xin bạn, bạn tên gì nhỉ? Em tên Long ạ bạn Long bạn cho biết là tỷ lệ sai ở trên cây thì thế nào ạ? Trên một cây thì sự phân trên bố thế cây, nào? cây nào này phân bố đồng đều. Đồng đều đúng không? Đấy và bốn tán như nhau, kể cả dạ. ngon cũng ăn được. Tất cả đây này, ngọn đây này, vẫn có đầy rất nhiều quả. Ngọn vẫn có quả đây các bạn đây. đây Nhưng mà đây, chúng tôi Đây ăn cắt tỉa đã. À. Đây uh, xin hỏi bạn Thắng bạn uh, được uh, thu nhãn uh, lâu chưa ạ? Um, uh, bạn thu lâu chưa? Có um, thu được bao nhiêu ngày nay rồi? thì, uh, thu được bao nhiêu ngày nay rồi? Thì mới thu được có có 3 hôm. À 3 hôm à? thế còn cái nhãn sớm ờ, thì ờ, thu cách đây được ờ, được nửa tháng rồi à thì cái nhãn sớm mà thu hết rồi ở đây Chứ có bao nhiêu cây nhãn sớm bắt đầu thu cái nhãn này bây giờ bắt đầu được thu này à bây giờ mới bây giờ mới một số chuẩn bị được thu từ từ, từ bạn cắt nhanh quá vâng xin hỏi về bạn tình hình sâu bệnh ở đây khi dùng phân silic tân phát bắc giang thì tỷ lệ sâu bệnh thế nào ạ sâu bệnh thì nó không có nhãn thì nó không có sâu bệnh Vâng, nó chỉ có cái nấm nhung thôi đúng không? Ờ, cái nấm nhung thì có phân silic rồi thì thì thì cái nấm nhung nó cũng không có luôn. Vâng. Đấy. Đây. Thế nên ờ, ở cái quả nhãn này nó nó nó hoa lớp đầu là được thu này. À, đây hoa lớp đầu đây. Ừ. À, bạn ờ, thấy màu sắc nhãn thế nào? rất là bóng ạ đẹp bóng đẹp vâng. à, bạn ờ, nhận xét tỷ lệ ở đây nứt quả thế nào mình không tiến có, sang cây kia đi. là không có mình tiến sang cây bên cạnh vâng. đi ạ không có vâng tiến sang cây bên cạnh nhá tức là tỷ lệ nhãn ờ, nứt thì rất ít không đáng kể các bạn ạ không gần như không có đấy gần như không có gọi là quá vâng. nhỏ vâng cây nào cũng không, sai không đáng kể tí nào đây các bạn này cây nào cũng sai như nhau nhá đấy Đấy Thật tuyệt vời Chỗ này đứng đây quay thì hơi khó nhỉ Vâng, chỗ đây, chỗ đây nó vướng Đây các bạn này Những chùm nhãn sai đong đưa Trước gió như thế này Đấy Để nói một câu về vân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì bạn Thắng ơi, bạn nói như thế nào nhỉ? Bạn nói to lên nào. Bạn Thắng ơi. Đang mải cắt nhãn. Bạn Thắng ơi. Để nói một câu về phân, phân bón Silic thì bạn nói như thế nào ạ? Silic Tân Phát Về ờ, phân bón Tân Silic Tân Phát Bắc Giang Bạn vào đây đi, vào chung chỗ này đi Thì nó sẽ làm cho mình ờ, hiệu quả đến gấp 3 lần Vâng bởi vì nó không ờ, chuẩn bị được thu là nó không có dùng vâng thế bởi nó là hệ cao sản này nên nó không có dụng được thế nếu mà dùng lân đạm dùng đa lượng thì đến bây giờ nó đã dụng hết rồi chưa được thu mà nó đã dụng hết rồi nó đã dụng hết rồi vâng thế nên dùng phân silic là nó dẻo nó nó nó nó, nó dù cái cành có to bằng ngón tay chăng nữa nó vẫn dẻo vâng dù cái đấy. cành có nhỏ bằng ngón tay thì nó vẫn dẻo cành đấy vâng thế còn đấy là những cái chùm mà với mức độ như thế thế vâng. nên uh, mọi người phải hiểu thế nào là là hệ cao sản nó cần cái gì thì các bạn phải tự tìm hiểu vâng. nhưng ở trong cái phân silic này á nó sẽ giúp bạn được rất cháu ơi, nhiều cháu ra, đây, việc đây. cô tí và vâng. cái năng suất của nó rất cao bởi vì nó được thu rất lớn chứ đằng kia cháu chuẩn máy, bị được máy. thu thì cháu lại dụng rồi thì không có được thu nữa vâng là nó thua là thua toàn bộ có nghĩa là dùng phân silic làm dẻo cành làm dai cuống đây này cho nên nó chống dụng quả các bạn ạ Ê, không dụng được vâng thế nhưng vâng. mà dùng lên lên đạm là bây giờ là đang dụng hết rồi chưa được thu nó dụng hết rồi, vâng chưa Ê. được thu đã dụng hết rồi thì như vậy là nhà vườn sẽ bị thất thu bởi vì đấy. đạm mà mình làm không cân đối là dụng, vâng đúng rồi đây bạn ờ, bạn dựng lên máy vào đây nhá đây à, <laughs> bạn ờ, nhận xét về cái bạn bạn bạn quay video ơi bạn nhận xét về cái màu mã đây thế nào ạ cái màu mã này thì quá là đẹp luôn vâng. bóng bóng sáng sáng chuẩn đúng không và tôi có thể ngắt một quả để bóc trước ống kính cho các bạn Rồi. xem bóc xem. để bà con xem nhá quay gần vào đây bạn nhé quay gần vào phần giữ nguyên máy đây để xem nào cái này quả không to bằng cây kia nhỉ cây kia to, to. cùi rất là dày ừ cúi rất dày tất tất cả nhà vườn đều được bụi hạt hết. đó thì rất là nhỏ hạt rất là nhỏ và những ai mà quan tâm đến nhãn thì hãy liên hệ với bạn thắng bạn ra đây giới thiệu đi đây đây nhá nhãn này là nhãn ờ, một 1.2 ờ, bao nhiêu nhỉ 991.2 991.2 giống nhãn 991.2 Ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày mùng 6 tháng mùng 6 tháng 8 năm 2022 và ở đây này các bạn thấy này hạt nhãn này nhỏ xíu này cùi dày này bạn quay cứ sát vào đây đây, ạ đây bà nhá, con xem nha nhìn dày giữ nguyên giữ nguyên giữ nguyên giữ nguyên giữ nguyên này này cùi dày rất là ngon này đây vỏ mỏng tang này à, tôi xin các bạn nhé tôi ăn thử này uhm. cùi dày như hàng phân một Ngon, tuyệt vời thơm nước là ngon ơi là ngon thật tuyệt vời uhm. đi chung nhãn này. thì các bạn là ngan ra nhiều như thế này thì sau mà nhãn lên nổi nhưng mà nhãn vẫn hoạt động tốt rồi à, nên nó phải giống khác ở giống đấy đấy gấp này á đây là quả nó cũng lớn được à ừ vâng bởi vì nuôi ngan nhiều năm quá ừ, ờ, vâng thế nên ở chỗ là nó nuôi nhiều năm quá nó không thể đủ dưỡng chất uh, để để để nuôi được cái quả này lớn nữa bởi vì nuôi ngan 4 năm nay rồi nó ảnh hưởng cái phân ngan từ trước cái phân ngan là rất nguy hiểm vâng. thế nếu ăn mà không có phân silic ạ vâng. là nó không có thế này đâu là nó chết đâu rồi đúng không ạ nó chết rồi ấy cả nhà mình ngồi xuống đi ngồi xuống đấy đẹp là quá ở cái chỗ là là là ờ, mời em tăng ngồi xuống để chia sẻ không có cái dạ. cái cái cái, cái, cái ờ, hệ dưỡng dưỡng rễ này làm rễ này làm uh, chống uh, héo chống vàng lá này thì cái cây này không còn sống được Ừ. à đấy. nếu bỏng thì thì cũng rất khó chữa vâng. nhưng mà nhãn vẫn kiên cường vẫn sống được tức là đây. ngăn là nuôi ở Đây trên là, cái cây này vòng, là 4 năm à, rồi. Nuôi 4 năm. Mà nó phân của nó rồi thì nó nó rỉa cây à. rồi nó rỉa à, bởi cái à, chất độc của cái phân ngan ấy là nó là làm, ờ, phân tươi mà. Làm làm làm bí uh, oxy nó làm không lên được cái cây thì không lên được. Vâng, và những nên cái... nó có một cái chất độc là mình ờ, ngồi xuống. cũng em ngồi xuống đây cho mắt cái cái cháu cháu ngồi xuống cũng tham gia với các nhà vườn là không nên nuôi ngan nếu rồi, ở trong cái vùng cây à, à. mà mình đã hệ hệ cao sản hệ mình đã làm về quy hoạch thì mình phải quy hoạch ngan vào một vị trí chứ không thể nuôi ở khắp nơi này nhiều ngày nhiều năm được vâng. bởi vì mình mình ờ, không có cái này thì cây này sẽ chết không quá một năm đã trên nếu không có phân di tích này mà ừ. cứ nuôi ngan như này thì cây nuôi ngan này là một năm đè như này là chết cây này là cây sẽ chết thế nhưng mà có thì nó vẫn chống cự được mà nó chỉ có cái là nó không nuôi quả được bằng như những, những cây khác bên ngoài vâng. đấy. đấy là ở trong cái vị trí nuôi ngan vâng. nên vâng. nên ngan vịt là phải quy hoạch vào một một chỗ à, riêng biệt nữa. Đấy là hiệu quả của cây nhãn hơn. Vâng, vâng, đấy. Cho nên các bác hỏi làm sao mà vẫn là cái giống nhãn 99 1.5 nhưng mà tại 1.2 99 1.2 mà tại sao những cái chùm mình hái ở trên vâng, cây vâng. đẹp như này đây đẹp như thế này cũng vẫn một loại mà quả kia là hơi bé hơn quả này to này hơi bé hơn ờ, bé hơn một chút. và nó xấu hơn một chút là do vì chủ vườn đã nuôi ngan ở trong 4 năm qua lẽ ra cây này chết rồi nhưng nhờ có phân silic cho nên là cây nhãn vẫn vẫn đang được, vẫn nuôi mấy ngàn một đợt quả như thế này Đấy. nhìn cái cây cũng biết là nó còn ngọc hơn rồi vâng mời uh, ông kính vào trong này đi ạ vâng nhìn cái cây nó cũng à, biết là nó hơn là vâng túc đi và thưa các bác là năm nay là một năm nhãn mất mùa năm nay là nhãn năm mất mùa nhãn nhiều vườn đã phải nao đao khi mà không có nhãn để thu hoặc là bằng mọi bí quyết bằng mọi kỹ thuật để cho nhãn ra đời nhưng mà chất lượng nhãn chưa được ngon à, năng suất chưa được cao chính vì vậy mà ngày hôm nay công ty ờ, trách nhiệm hữu Tân Phát Bắc Giang à, làm một cái hướng dẫn một cái uh, hướng dẫn những cái kỹ thuật chăm sóc nhãn tại thời điểm này để quyết định cho nhãn mùa năm sau sai hoa đậu quả hơn và bảo lãnh cho cái nhãn năng suất năm nào cũng ờ, có năng suất chứ không phải bị mất mùa vâng và sẽ giúp cho bà con là để năm nào cũng ổn định đấy năng suất chất lượng năng suất ổn định như thế này đấy và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết À, mọi thắc mắc thì các bạn mọi thắc mắc về phân Silic thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Miết Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là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 Vâng, xin uh, chào tất cả các anh chị em uh, đam mê làm uh, vườn nhá. Thì mình tên là Thắng ở Hoàng Vân, Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang. À. Số điện thoại. Thế mình hôm nay cũng được rất vinh dự được giám đốc và phó giám đốc và nhà báo đến đến thăm vườn. giao lưu thăm vườn và và và, và chia sẻ ăn thử và ăn thử cũng như là chia sẻ về cái cách ờ, làm thì ờ, đã nói ở trên rồi thế nên các bạn là à, cũng cũng ờ, cũng cũng cố gắng mà áp dụng cái gần cái phân silic này ấy, thì nó có rất nhiều công năng thì cũng không thể nói hết được đúng rồi thế nên nói mỗi một nơi áp dụng một khác đấy thế nên cũng mong các bạn là ai cũng là ờ, được thu và được bụi thu là ờ, <laughs> rất ờ, vui mừng vâng. <laughs> chúc tất cả các bạn đều làm kinh tế tốt nhé những vâng. cái số điện của mình là 037 354 1240 và vâng, à, vâng. xin cảm ơn bạn. Ờ, chúng, tôi sẽ, sẽ đăng kèm thành công nhé. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây. Nhưng ờ, lưu ý là các bạn lên điện cho bạn thắng nên ờ, kết bạn Zalo, sau đó điện Zalo thì bạn thắng mới nghe được. À, bởi vì bạn này là một bạn đam mê, không chỉ làm vườn nhãn năm nào từ khi dùng phân Sinic giờ năm nào cũng sai quả như thế này. Ô 14 năm giờ <laughs> dùng phân 10 cây 10 vòng 15 à, năm thì 13 ờ, năm rưỡi ờ, dùng phân silic Đấy. <laughs> Mà đều sai quả như thế này. Chứ không phải như nhà vườn các nhà vườn khác. Mất đâu. Vâng. Tóm lại ở à. ờ, một vâng. số tỉnh là cứ một năm được mùa thì một năm lại mất mùa. Đúng Nhưng rồi. mà em thắng này đã biết áp dụng phân bón silic và bằng rất nhiều những kinh nghiệm Vâng, thực tế cũng như là kỹ thuật và đặc biệt là em nhìn em này có một cái lăng khiếu bẩm sinh là nhìn thời tiết để đoán chương trình và sau đó ứng dụng vào cho cái nhãn này mình cho nên là ứng sớm hơn vâng gần chục năm nay rồi hơn chục năm nay rồi là em đều dùng cái phân Silic này đều từ lúc mà chúng tôi mới đưa phân ra để thí điểm để để trước khi đưa phân ra thị trường chúng tôi đã áp dụng trên những cái vườn như này để cho có cái năng suất chất lượng cao rồi chính vì vậy mà à, các vườn các bà con à, những người trồng nhãn chúng ta cũng lên cùng nhau chia sẻ cùng nhau học tập những cái kinh nghiệm để làm sao giúp nhãn của mình là năm nào cũng đảm bảo năng suất ổn định năng suất bội thu đấy và một lần nữa thì à, xin được cảm ơn các bác, anh chị ở An Phú Mỹ Đức, Hà Nội ngày hôm nay đã dành thời gian đến tận vườn tham quan cũng như là chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm. Cảm ơn em Thắng. À, cũng ờ, anh kiến thêm một đoàn cảm ơn vâng, bác à, ý vâng, kiến bác nói đi ạ. Vâng. Anh kiến bác nói mấy câu đi ạ. Chí Chí nói đi. Thôi, thế thì vậy thì đoàn mình cả cả đoàn mình chào bà con à, cả đoàn mình à. chào bà con. Xin chào và hẹn gặp lại. À.